Hello, chào mừng anh em quay lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trước khi đến với video ngày hôm nay, anh em hãy nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh để nhận được ờ, thông báo của những video soi kèo nhận định mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trong video này, mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa Aston Villa và Leeds United tại giải đấu ngoại hạng Anh à, Aston Villa đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 22 điểm có được sau 18 vòng đấu còn Leeds United đang xếp ở vị trí thứ 14 với 17 điểm sau 17 vòng đấu, xếp sau đội chủ nhà 3 bậc trên bảng xếp hạng à, cả Aston Villa và Leeds đều khởi đầu không tốt ở ngoại hạng Anh năm nay với trường hợp của Aston Villa 11 trận đầu tiên dưới thời uh, huấn luyện viên Steven Gerrard họ chỉ giành được có 9 điểm đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng à, và chỉ hơn nhóm xếp hạng 1 điểm trong khi đó thì Leeds thậm chí còn tệ hơn khi chỉ giành có 7 điểm sau 11 trận xếp thứ 19 chung cuộc sau những cái đầu tệ hại thì Aston Villa đã quyết định thay tướng họ sa thải Steven Gerrard và quyết định bổ nhiệm cựu huấn luyện viên của Arsenal Unai Emery À, ông thầy người Tây Ban Nha đã tiếp quản sang ờ, Villabat và từng bước đưa đội bóng này thoát khỏi vòng ờ, khủng hoảng Emery đã giúp ờ, Aston Villa chơi tấn công tốt hơn và phòng thủ cũng chắc chắn hơn còn Leeds United thì vẫn giữ niềm tin vào huấn luyện viên của mình à, và từ đó thì Leeds cũng đã chơi tốt hơn so với giai đoạn đầu của mùa giải hiện uh, Leeds đang có được 17 điểm và đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng tuy nhiên khoảng cách với nhóm uh, xuống hạng cũng chỉ là hai điểm mà thôi đến với phong độ của hai đội thì cũng khá tương tự nhau sau 10 à, vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Aston Villa có được 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 5 thất bại. Gần nhất là trận thua bất ngờ 1-2 trước đội bóng hạng tư Seven A trong khuôn khổ giải đấu cúp FA. Còn Leeds United cũng có được 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại trong 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Leeds cũng vừa trải qua trận hòa trước à, Cardiff với tỷ số 2-2 ở cúp FA, qua đó là phải đá lại trận đấu này. Đến với lịch sử đối đầu giữa hai đội ở 5 trận gần nhất, Aston Villa không thua trước Leeds và có được 3 chiến thắng. Mới nhất là trận hòa 0-0 của hai đội ở lượt đi ngoại hạng Anh mùa này. Ở trận đấu này thì Leeds đã phải chơi thiếu người khi ờ, tiền vệ ờ, Sinisterra phải nhận hai thẻ vàng và dẫn đến một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 48 của trận đấu. Nhưng họ đã chơi ờ, phòng ngự rất kiên cường trước Aston Villa và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. À, về kèo thẻ phạt thì 4 trên 5 trận gần nhất, cả hai đội kết thúc trận đấu với tối thiểu 5 thẻ trên một trận Đến với tỷ lệ kèo thì à, đội chủ nhà Aston Villa chấp đội khách 0.5, mức tài xỉu là 2.75. Với mã kèo này, anh em nên vào đội khách Leeds United được chấp 0.5 vì cả hai đội đều đang có phong độ à, bất ổn như nhau. Đặc biệt là Leeds chỉ đang cách nhóm đèn đỏ với khoảng cách là hai điểm trên bảng xếp hạng. Nên ở trận đấu này, Leeds à, sẽ đặt mục tiêu 3 điểm và ít nhất là một điểm ra về. khi mà họ chỉ phải đối đầu với đội bóng không chênh lệch về mặt phong độ lẫn đẳng cấp nhiều như là Aston Villa ở thời điểm hiện tại